sản, sản xuất những nguyên liệu như xương thịt xay này hoặc là ngoài ra xay những loại xương loại cá ốc để làm thức ăn chăn nuôi thì bây giờ rất là phổ biến thì kèm theo đó cái nhu cầu rất là cao luôn thì uh, chúng tôi mang đến sản phẩm đây giải pháp dành cho bà con để uh, giúp cho những công việc để nó trở nên đơn giản hơn và dễ dàng hơn đấy thì các bạn đang xem trên video đây có ba dòng máy khác nhau từ 32 42 và 52 đấy thì uh, máy uh, từ bên à, trái qua thì máy bên cùng đây là máy năm hàng 32 này đấy 32 và giữa là 42 còn bên cùng là 52 là đầu máy à, lớn nhất đấy. thì à, những dòng máy này nó sẽ phù hợp từng nhu cầu bà con ví dụ như bà con chỉ cần xay thịt cá ốc và xương như vậy xương bé thì có thể dùng loại bé này rất là gọn nhẹ dành cho những hộ gia đình đấy Đấy, đầu 32 còn à, nếu mà chúng ta cần những xanh loại xương lớn hơn những loại cá đầu cá lớn hơn thì là 42 Đấy, hoặc và nhu cầu mình cao hơn nữa cày cần xanh loại xương cứng hơn và xương lớn hơn đây thì là giải pháp chúng ta đầu năm hai thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết từng sản phẩm các bạn à, để à, tham khảo cũng như là để biết thêm chi tiết sản phẩm nhé thì đây, đây là máy 32 máy xay xương đầu 32 nó sẽ là đúc bằng gang đấy và có chảy uh, chuyển động bằng dây cura đấy. thì đầu tiên phần chuyển động nó là phần motor thì uh, dòng máy này nó chạy motor 3 kg đây các bạn để ý. 3 kW 4 ngựa một tua 1400 vòng một phút điện 220V đấy. motor là motor dây đồng bảo hành khoảng 12 tháng cam kết 100% dây đồng luôn đấy. thì uh, máy chuyển động bằng dây cu loa nó sẽ máy bé này đầu 32 nó chạy bằng dây cu loa ờ, bằng đơn một dây B41 nó chuyển động từ bu của động cơ sang bánh đà của bên bùng nghiệt thì phần kết cấu máy là đơn giản chỉ cần motor nó sẽ bắt được ở hẳn trên cái thanh uh, chân đế bằng V như này Đấy, chắc chắn như này luôn Đấy thì máy bé thì nó chỉ cần những loại à, chân máy như này để giúp cho máy nó gọn nhẹ cũng như là cũng là tạo được độ đầm của máy đấy thì uh, ngay ở trên motor chúng tôi đã lắp đặt sẵn áp à, đây đấy, áp cho bà con sử dụng dễ dàng hơn cũng như là nó an toàn hơn cho phần motor ví dụ như bà con uh, khi sử dụng cần bật on lên tắt bật off đi đấy và cắm cố định điểm một chỗ rất là tiện lợi và khi à, ví dụ như dòng điện chúng ta nó có vấn đề nó sự cố chập chờn thì áp sẽ tự ngắt và nó sẽ an toàn cho phần motor chúng ta còn bên này là bên bùng nghiền thì đầu nó là đầu 32 nó đúc bằng gang như này ở bên này có số nó đúc ba số 32 này Đấy. thì đây là phếu ở trên nó phếu được làm bằng inox phếu nó làm tròn à, như này dùng. thì máy à, bé như này nó chúng ta sẽ sử dụng cho chức ờ, chức năng ờ, của nó là để ờ, xay thịt xay cá như cá bé hoặc là xay xương xương lại xương bé xương cánh các thứ Đấy. Đấy. và ngay ở bên này nó có hệ thống tăng dây cu loa này, tăng giảm dây cu loa này thì những dòng máy một chạy một dây này thì nó sẽ chịu tải khá là lớn nên dây nó sẽ có cái vấn đề nó sẽ trùng đi cho qua năm tháng chúng ta sử dụng và kèm theo đó thì chúng ta chỉ cần à, căng dây lên và tiếp tục sử dụng thôi rất là đơn giản phần chân đỡ của bùng nghiền nó sẽ được bắt ngay hẳn trên cái chân đế này bộ nóc đây, hai chân của chúng ở đây là bánh đa của máy thì sẽ có một vòng bi ở chính giữa đấy và có trục nối thẳng ra cùng xoắn bên trong xoắn bên trong ở trước đây là cái sàng của nó thì chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh các thứ rất là đơn giản Đấy, mở ra Đấy. và lưu ý là khi chúng ta lắp đặt để sử dụng ấy, thì không nên vặn cái ốp này quá chặt Đấy, nó sẽ ép vào cái sàn quá nhiều và cái dao ấy, nó sẽ ảnh hưởng và nó độ bền nó không được cao Đấy, đây là phần sàng của máy này sàng máy có kích cỡ từ 4 à, ly 6 ly 8 ly 10 ly Đấy. rất là tiện lợi bà con đáp ứng mọi nhu cầu chúng ta sử dụng cần xay những nguyên liệu thô hay là nguyên liệu mịn hay là nhỏ các thứ thì đầy đủ chức năng cho bà con đây phần còn lô nó thì à, khi, khi, khi vệ sinh thì cần cái ra ngoài Đấy, rất là đơn giản luôn đấy thì toàn bộ phụ kiện của máy như thế này thì bao gồm một củ xoắn cái dao cắt cái sạc đấy. tất cả phụ kiện này bên chúng tôi đều có bán lẻ cũng như là đều có đầy đủ phụ kiện cho bà con sử dụng trong quá trình thời gian lâu dài mà nó có bị hao mòn hay là cần thay thế những phụ kiện gì thì bên chúng tôi đều có đầy đủ luôn Đấy, ở trên lưỡi dao cũng nó khắc số 32 Đấy. thì à, tiếp theo tôi sẽ đi tới à, sản phẩm lớn hơn một chút đây là sản phẩm đầu 42 thì đầu 42 nó sẽ được thiết kế à, tương tự như là đầu 32 thôi tất cả dòng máy xây xương xây cá xây thịt đều nguyên lý động giống như nhau thì có là những dòng máy lớn như này nó sẽ sẽ cố chắc chắn hơn một chút Đấy, và cái bánh đà nó là bánh đà đánh đôi dùng sử dụng buli đôi dây cu loa hai dây cu loa Đấy, và dây bản B bản lớn hơn một chút là bản B55 thì ở bên này cũng là có đúc đầu 42 à, số 42 ở đây để à, cho bà con à, dễ dàng nhận biết cũng như phân biệt sản phẩm thì máy vẫn là sử dụng motor đây motor nó là 3,5 kW đây các bạn thấy motor nó sẽ là 3,5W sẽ lớn hơn đầu 32 và motor này là motor điện một pha 220V vòng tua là 1470 vòng một phút thì tất cả dòng máy là nó sẽ sử dụng điện 220V rất là phù hợp cho bà con sử dụng trong gia đình Đấy, motor mà cam kết 100 trăm dây đồng bảo hành cho bạn 12 tháng thì đây là phần bu ly cũng là phần chuyển động của máy nó là dùng gel đôi này Đấy, như tôi vừa nói phản đôi này rất là dày dặn chắc chắn luôn thì uh, đây phần át chúng tôi đã và hạ xuống dưới chỗ này trọng tâm ở ngay chính giữa máy luôn đấy đều các máy chúng tôi bên chúng tôi sản xuất đều được lắp át như này để đảm bảo an toàn cho motor cũng như là để độ bền nó cao hơn đây thì nguyên lý động của cái ờ, cấu tạo cũng như là cái ờ, nguyên lý động như của các buồng nghiền thì giống nhau đều là một củ xoắn một dao và một sạc đây đầu 42 của máy thì làm rất là một xanh rất là bắt mắt này Đấy. nó nằm ở ngay trên chân đế lớn như này đế thép V dài dặn chắc chắn Đấy, các bạn để, để xa này máy rất là gọn gàng như là hạ trọng xong xuống rất là đầm để đảm bảo trong quá trình sử dụng thì bà con sẽ nó an toàn hơn cũng là tạo độ bền nó cao hơn thì đây chúng tôi có à, sẵn những cái loại mặt sàn của máy này Đấy. từ à, 4 ly 6 ly và 8 ly đầy đủ cho bà con phục vụ tất cả loại nhu cầu của bà con cần những ờ, loại sằng lớn sằng bé để đáp ứng nhu cầu thì chúng tôi có đầy đủ Đấy. thì uh, ngoài ra đây là dòng máy 52 thì sản phẩm này ờ, đang được bà con rất là ưa chuộng để sử dụng những uh, xay nghiền những nguyên liệu như đầu cá đầu cá lớn xương Đấy. thì những máy này rất là khỏe luôn nó vẫn là sử dụng motor ba kg rưỡi đấy thì uh, trong ba dòng máy thì dòng 42 và 52 nó sẽ khá khá là giống nhau thì có là cái phần uh, buồng này nó sẽ lớn hơn một chút lớn hơn đầu 42 một chút Đấy. và quả uh, cục xoắn cũng như là cái sàng thì lấy dao nó sẽ lớn hơn thì uh, trên đây là toàn bộ chi tiết sản phẩm cũng như là nguyên lý hoạt động mọi thứ chi tiết về máy xay xương, xay cá, xay cua ốc bên chúng tôi sản xuất cũng như là bên ờ, chúng tôi đang phân phối thì ờ, các bạn có nhu cầu muốn mua máy xay xương, xay cá, xay thịt thì vui lòng liên hệ để máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường Cổ Đến Na xóm bảng xã Tiên trên Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình Cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like và đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo Cảm ơn các bạn